đã mấy chục năm qua rồi dân quan khắp à, uh, 63 tỉnh thành vẫn cứ tiếp tục gọi là kéo lên Hà Nội để mà kêu cứu. Quý anh chị em thấy đó, cái dân ngoan, cái hình ảnh dân ngoan trưng cái cái cái hình của ông Phạm Minh Chính thủ tướng để mà họ kêu cứu họ kêu cứu cả ông Nguyễn Phú Trọng nữa mà họ kéo đến à, tòa à, đến mà tòa nhà quốc hội họ kêu cứu mà bây giờ ừ, mình không biết là ờ, họ phải kêu cứu như thế nào nữa tại sao những người mà những những người cầm quyền như thế cứ là thờ ơ với lời kêu cứu của họ là làm sao vậy mấy chục năm rồi chứ đâu phải là mới đây đó quý anh chị em thấy đó đó cái hình ảnh của phật phẩm Phạm Minh Chính người dân ngoan người ta kêu cứu như vậy mà tại sao các ông lại cứ làm ngơ là làm sao mình hiểu không nổi luôn á ờ. Ờ, người dân quan người ta quỳ lại nữa người ta quỳ lại nữa người ta nằm dập dạ ở dưới đường như vậy họ lang thang khắp thành phố hà nội rồi họ đi biểu tình mà cứ tiếp tục như vậy vài mấy chục năm có những bà cụ ờ, như là đó TV nghe à, tiếng nói của cụ bà Tám Hương nữa TV biết cả tên của cụ luôn nữa cụ là 84 tuổi rồi mà từ Tết cho đến bây giờ là là mình nghĩ cũng đã là 6 tháng rồi 6 tháng rồi cụ lang thang ở ngoài Hà Nội mà 84 tuổi Đó. họ quỳ lại họ lấy họ lấy những những những cái tên gọi là cầm quyền mà tại sao lại cứ thờ ơ với họ cái khốn nạn nhất là mình thấy những cái thanh niên đó những thanh niên đó, đó. những tên thanh niên trai tráng lại là ký là

các vị thấy cái đau khổ chưa dân chúng tôi đã làm để nên tội chúng tôi bằng giàu bằng bộ hôi xô nước mắt chứ không ăn cơm trộm qua ai không không bán xì cây ma túy không buôn dân bán đất thì lý do nào mà để cho lý do nào mà thấy không cái thằng cái thằng mà nó mang cái mang cái mặt nạ này mang cái khẩu trang này nè, đầu nón đen này nè. Thế không, những thằng này là những thằng mà đáng đáng nguyền rủa công an mà không lo phục vụ cho người dân tại sao lại không có thương không không thương không xót những cái sự đau khổ của người dân như thế này mà cứ tìm mọi cách để không, phải mọi cách để mà mà mà lấy cái cái cái cái biểu ngữ của người dân không? những cái tờ những cái tên mà đeo khẩu trang như thế này đấy nữa đó cái mặt của nó như vậy đó nói là những thằng công an mà bệnh thường phục nó lãnh tiền của dân ờ, nó lãnh tiền của dân mà nó đi phục vụ cho nó phục vụ cho đảng cộng sản việt nam nó phục vụ cho nguyễn phú trọng nó phục vụ cho hoàng minh chính thủ tướng nó xem dân như là cỏ rác gì đó Get it, get it. một ngày á mà lang thang ở Hà Nội đó, không nhà không cửa thì làm sao làm sao mấy mấy mấy mấy cô mấy bà này có thể sống được mà tiền bạc thì không có mà phải cứ tiếp tục đi biểu tình như thế này hoài đó đó cái giọng mà quý anh chị em thấy đó là cái giọng của cụ bà 84 tuổi 84 tuổi là cụ Tám Hương đó 84 tuổi rồi mà đã 6 tháng trời rồi lang thang gọi là khắp Hà Nội về mà chẳng ai đói hoài đến cụ để mà giải quyết cái tình trạng mà mất đất mất nhà của cụ cái đất nước thì một kỳ đó cái tiếng nói của tiếng nói của cụ tám hương đó để dân chúng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 Đúng, đúng, đúng Ai mà sống mà lang thang không nhà không cửa ở Hà Nội như vậy Làm sao mình thử ông hiểu họ có thể là sống nổi nữa Mà họ đã ở 6 tháng trời như vậy Cũng không có ai cứu giúp họ họ đi lượm những từng cái cái cái cái ve chai để mà có thể có tiền để mà thanh niên trẻ như vậy nè có cái quyền gì để mà mà, mà cản trở cản trở cái quyền biểu tình của họ Đúng không? tại sao lại không phục vụ cho dân mà phải phục vụ cho đảng luôn không không thấy cái nỗi khổ của người dân hay sao Đúng không? mình làm công an á mình phải bận sắc phục đàng hoàng chứ không phải mà, mà, mà bận đồ viên như thế này rồi rồi cái cản trở mấy cụ già biểu tình cụ già biểu, biểu tình có làm nên tội gì luật pháp điều 25 là cho người ta có cái quyền biểu tình thì hãy để người ta quyền biểu tình không có được ép người ta lên xe bus nữa không có thể làm mình làm một chuyện mà vi phạm luật pháp như vậy mình là người công an mình mình thi hành luật pháp mà tại sao mình vi phạm luật pháp như vậy tuổi trẻ gì mà mang rợ gì tuổi trẻ mà, tuổi trẻ mà ăn tiền dân rồi lại đi đàn áp dân đó đây là những cái mặt của tên những tên công an đó mà không bằng sắc phục mà cứ ỷ vào cái cái cơ bắp của mình ỷ vào sức mạnh của mình rồi đi đàn áp những bà cụ già như vậy ừ. mấy người không có thấy xấu hổ à ừ. biết bao nhiêu thanh niên đây nè đó thanh niên không đó sự thật thì đâu có ai mà thanh niên mà dám xuống đường đâu thanh niên xưa mà mà dám xuống đường là nó bắt hết nó bắt vô tù hết nó đánh đập khủng khiếp lắm thành ra ở trong đây đó mình thấy những người thanh niên đâu có dám theo mà cụ bà để mà xuống đường đâu người ta biết điều đó mà đến là lúc mà thanh niên mà xuống đường rồi là mấy cái tên này là ờ, khốn nạn liền thiệt á mấy cái tên này là tiêu liền á đừng có tưởng là cứ ăn hiếp cụ bà hoài thôi

để giải quyết ước mơ vì các vị đẹp đẹp lục văn thú đến nếu mà vô thành giáo mà tại sao các vị không lại được để giải đó cái tiếng nói đó là tiếng nói của cụ bà tám hương đó mình biết rõ là cụ bà tám hương tám mươi bốn tuổi rồi Hỗ trợ ờ. ờ. ờ, bà con nhân viên Họ đã từng copy hàng chục tờ đơn như vậy nè. Một cái tờ đơn ờ, có thể là phải hai mươi hai mươi mấy trang. Họ copy rồi họ chuyển tới nhiều cơ quan khắp nơi ở trong nước những người cơ quan mà cao cấp đó giống như Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc rồi chủ tịch quốc hội rồi đó họ gửi rồi là cái đơn của họ gửi đi có có phải là 12 20 chỗ đến nơi họ gửi luôn cả uh, ban tuyên giáo trung ương nữa họ cầu cứu khắp mọi nơi mà hình như là không có ai mà mà quan tâm đến họ mà những người đó là những người mà mà già cả rồi tại sao lại không lo cho họ không cho một cuộc một đời sống an sinh có nhà có cửa chứ đâu mà cứ lang thang như vậy hoài được

mình chỉ mình để mình chỉ cần nói một chút xíu là mình đã khang tiếng rồi mình chịu không nổi rồi mà mấy cụ này đã lớn hơn tuổi mình nhiều nhiều đúng không đây đây đây Cố dân! Cố dân! Cố dân! Bác Nguyễn Phú Sao! Cố dân! Bác Nguyễn Phú Sao! Cố dân! Trời ơi, bác Nguyễn Phú Trọng Bác Nguyễn Phú Trọng là cái bác mà tham nhũng quyền lực nhất thế giới Đúng không? Ừ, bác Nguyễn Phú Trọng hả bác xin làm thêm nửa nhiệm kỳ nữa là ờ, làm 7 năm rưỡi thôi đúng không rồi bác làm 7 năm rưỡi xong rồi cái rồi ờ, bác làm tiếp thêm ờ, hai năm rưỡi nữa đúng không tại bác cũng già cả rồi gần 80 tuổi rồi đúng không mà rốt cuộc rồi làm hai nhiệm kỳ xong rồi lại lại đạp điều lệ đảng làm thêm nhiệm kỳ thứ ba nữa mà sức khỏe thì không có chân đi thì lục cục lạc cạch đúng không đi đứng thì không vững có người ờ, có người cầm tay đúng không vậy mà vẫn ờ, nhất định là làm tổng bí thư thôi đó nó vậy đó mà bây giờ dân kêu gọi một cái tên mà tham nhũng quyền lực nhất thế giới để mà cứu dân nó tham nhũng như vậy rồi làm sao mà nó cứu dân nổi phải không ừ, chịu thua thôi mình chịu thua thôi bác phạm minh chính hả bác phạm minh chính thì bác đi đôi với với cái thằng tô lâm á bộ trưởng công an đó đi qua bên mỹ đó làm trò cười cho thiên hạ không rồi lên qua bên mỹ rồi chữ thời mẹ nó sợ gì không đó những cán bộ của cộng sản như vậy những những tên cầm quyền như vậy đó nó, nó nó lại tác trùng với ờ, ờ, với bộ trưởng công an tô lâm mà tô lâm thì quý vị biết rõ là ai rồi tô lâm đó là một cái thằng gọi là ăn bò giác vàng đó một cái bữa ăn của nó là 51.000 đô la 51.000 đô la đó là sự thật đó bà con cô bác rồi làm sao mà nó cứu được cái thằng phạm minh chính đó, nó đi tắt nó cho tô lâm mà tháp tùng với nó nó, nó gần như nó không thấy được cái sự xấu hổ mà một cái thằng tô lâm đó nó ăn bò giáp vàng 51 ngàn đô la một bữa ăn mà nó vẫn còn làm bộ trưởng như thường thì thử hỏi ông Nguyễn Phú Trọng ông nói ông đốt lò ông đánh tham nhũng đánh chỗ nào đánh chỗ nào tô lâm đó đâu phải là, là Ờ, cái lương mà căn bản của một tên bộ trưởng công an ờ, nó có 10, 12 triệu 13 triệu à tiền đâu mà nó tiền đâu mà nó ăn tới 51.000 đô la hiểu không 100 100 đô là đổi là 23 triệu rồi 2, 2 triệu 3 rồi 23 triệu chứ 23 triệu phải không trời đất ơi tiền Việt Cộng ừ, bây giờ mình cũng không nhớ nữa sự thật á mà mình biết 51.000 đô la nó lớn lắm đúng không nó phải mất là mấy năm trời á, mà nó không ăn không uống thì với cái lương của Tô Lâm nó là phải mất hết 8 9 năm trời không ăn không uống mới có 51.000 đô la mà nó ăn một một bữa thôi 51.000 đô la. Và nó vẫn tiếp tục gọi là làm bộ trưởng công an như thường. Vì thử hỏi ông Nguyễn Phú Trọng đánh đánh tham nhũng chỗ nào? Mà Nguyễn Phú Trọng là một tên tham nhũng quyền lực. Tham nhũng quyền lực nó còn ghê gớm hơn là tham nhũng rồi là tài chánh nữa. Tham nhũng nhiều giống như Tô Lâm thì còn còn đỡ. Đúng không? Mà tham nhũng mà quyền lực cỡ Nguyễn Phú Trọng là còn kinh hoàng hơn nữa không? Tại vì quyền lực nó đẻ ra tiền bạc nữa. Thành ra ông đâu bao giờ mà mà ông dám là biết rằng là mình không đủ sức nữa, mình lớn tuổi rồi, mình từ chức. không? Ông đâu có làm dám làm cái chuyện đó đâu. Tại vì từ chức đi rồi mất hết tiền bạc rồi. Đâu còn tiền bạc nữa đâu, nếu mà không có chức tổng bí thư thì đâu có tiền bạc. Bởi vì cái thằng Nguyễn Phú Trọng là cái thằng tội ác nhất đó. bởi vì nó là đầu dây mối nợ cho cái vấn đề mà mà công ty Việt Á đó thổi cái giá tax kit lên tới tận trên mây xanh mua có một đồng mà mà bán rồi là một đô la đó một cái test kit của của Trung Cộng nó mua có một đô la thôi 19 ngàn thôi Thấy không 19 ngàn tiền hồ đúng không? mà nó bán tới cỡ khoảng 25 26 đô la nó nó mua một nó bán hai gấp 25 26 lần bởi vì nó mới lời lên tới là 4 tỷ bạc Ý, à, nó lời lên tới 4.000 tỷ 4.000 tỷ tiền hồ không rồi nó chia chác với nhau nó ăn tiền của của người dân 4.000 tỷ rồi nó còn uh, cho tiền bôi trơn là là 8.000 tỷ 800 tỷ chứ trời ơi tiền chỉ cộng 9 tỷ không thì mình cũng không có nhớ hết mình đại khái là là nó gian tham tới 4.000 tỷ của người dân rồi nó bôi trơn 800 tỷ mà nó làm cho nó thọc lỗ mũi đồng bào nó thật lỗ mũi rồi nó giết chết rồi rồi 43.000 người thấy không tại vì cái test kit đó là test kit dỗm lúc thì nó ra dấu cộng lúc thì nó ra dấu trừ không? dấu cộng là cũng như là positive là dấu cộng là có bệnh dấu trừ là không có bệnh lúc thì nó nói là có là dấu trừ lúc thì nó ra dấu cộng rồi nó nó cô lập hết người dân vô một cái trại được thế là nó lây nhiễm lên nó lây nhiễm khủng khiếp luôn đó. nó tập trung nó lây nhiễm khủng khiếp luôn thành ra mới có ba bốn mươi ba ngàn người chết vì vì cái vấn đề mà tập trung đó. tập trung để mà mà làm cho lây bệnh cái đó là trách nhiệm của thằng tổng tổng bí thư nguyễn phú trọng tại vì nó nó ký cái bằng khen bằng khen hạng ba cho cái công ty Việt Á thành ra nó mới mới thổi cái giá test kit của thằng thằng Trung Cộng lên từ từ một đồng mà lên đến 25 26 đồng để nó gồm 4.000 tỷ tiền hộ báo chí nó đăng đầy mà hiện tại nó bắt chỉ có bảy tám chục người thôi nhưng mà chưa bao giờ đụng đến cộng long của của cái thằng mà ký ký ban khen là cái thằng Nguyễn Phú Trọng rồi bây giờ bà con kêu cứu thằng Nguyễn Phú Trọng là kêu cứu làm sao được kêu cứu cái thằng tham nhũng nhất thế giới đúng không phải nó còn trẻ thì TV không nói gì nó đã già rồi đúng không nó đã lớn tuổi rồi thì thôi mình nhường lại cho tuổi trẻ đi mình đi đứng không được mà nó cũng không chịu Nguyễn Phú Trọng kêu hoài bây giờ nó lùa lùa người dân vô lên xe bus rồi phải không Thấy không? nguyên một đám thanh niên nó lùa nó lùa mấy mấy bà lên xe bus rồi nó làm như là nó màu mè đó nó màu mè là người dân cũng có quyền biểu tình ha biểu tình chút xíu vậy thôi nó làm màu mè cho thế giới thấy rằng là à, nước Việt Nam ta cũng tôn trọng cái quyền biểu tình của người dân chứ sự thật đẩy người ta lên xe bus đâu phải là cái đâu có tôn trọng cái quyền biểu tình của người ta biểu tình là ừ, chỉ có nhiêu đó thôi đó vài phút thôi 5 phút 7 phút là đủ rồi là nó đẩy lên người ta lên xe bus rồi đó cái cách của việt cộng là như vậy thôi đó. không không được quá 15 phút đâu đó. nãy giờ nãy giờ đi thấy là cũng là chỉ có 12 phút mấy thôi tổng cộng là cái cái cái cái, cái clip này có 12 phút mấy à. mà hiện tại là cái cuộc biểu tình này rất là mới là mới cách đây là chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi thay báo cáo thì biết là cả 3 tiếng đồng hồ mà xảy ra mấy chục năm như vậy không? tiếp tục ngày này qua ngày nọ có biểu tình hoài ở ngay trung tâm rồi là Hà Nội để ngay cái thủ đô Hà Nội mà nơi đó có nhiều cái con mắt của quốc tế mà những nhà cầm quyền này họ không bao giờ mà họ thấy xấu hổ đó. Phạm Minh Chính cũng không thấy xấu hổ và Nguyễn Phú Trọng cũng không thấy xấu hổ và Nguyễn Xuân Phúc cũng không thấy xấu hổ đó, Nguyễn Xuân Phúc bây giờ là chủ tịch nước cũng chẳng thấy xấu hổ họ vẫn để sự việc này xảy ra suốt mấy chục năm tại sao không mời mời cụ tám hương vào để mà điều đình với cụ là bồi thường một số tiền nào cho cụ trời ơi 51.000 đô la đó đó là là giúp cho những người mà mà biểu tình này đó họ có cái chỗ ở cái chỗ ăn tạm thời ở Hà Nội cũng là một điều tốt nữa không? cho họ có miếng ăn chứ bây giờ họ đang đói mà Thấy không? họ họ không chỗ chỗ ở họ không có thức ăn để họ ăn nữa bây giờ họ phải làm sao bây giờ họ về quê hương của họ thì họ cũng không có tiền nữa trời ơi họ khổ như vậy đó bây giờ cứ lang thang đầu đường xó chợ quý vị đó mà quý vị cầm quyền đó quý vị thử nghĩ đó quý vị ở một ngày thôi một ngày ờ, lang thang ở Hà Nội giống như mấy cái người dân oan này quý vị chịu nổi không một ngày thôi ăn ở không có cầu tiêu không có nước rửa mặt không có kem đánh răng thí dụ vậy rồi mũi thì nó cắn mỗi ngày mũi nó chích mỗi ngày thôi liệu chịu nổi không cá nhân mình cũng đã từng đi bụi đời mà mình bị <laughs> đi bụi đời thậm chí có mấy tiếng hồ mình chịu không nổi mình phải về nhà rồi <laughs> thiệt tình mà mấy cụ này đã lớn tuổi rồi mình tuổi trẻ mình còn chịu không nổi nữa cụ già 84 tuổi mà ở 6 tháng trời Thấy không cụ tám hơn nữa 6 tháng trời ở ở Hà Nội mà lang thang như vậy không nhà không cửa ừ. quý vị làm sao phải giải quyết cho người ta chứ làm sao phải giải quyết cho người dân chứ đâu có thể nào để cái tình trạng mà nó xảy ra hoài như vậy mà nó xảy ra mấy chục năm rồi ừ. chẳng lẽ lỗ tai quý gì điếc à không nghe được à không nghe tiếng nói của người dân à quý vị ngồi trên đỉnh cao của quyền lực sao quý vị lo lo ăn lo tham chứ quý vị đâu có giải quyết cho người dân phải không nếu mà giải quyết không được thì đi xuống đi cho người khác người ta lên người ta làm cho người khác người ta lên người ta làm thủ tướng người ta làm chủ tịch nước Đúng không? người ta có cái tâm có cái lo cho người dân thì người ta mới giải quyết được còn mà không có không có tình thương không có thương dân thương nước thì làm sao giải quyết được giống như tên Nguyễn Phú Trọng tên đó là hoàn toàn không có thương dân thương nước ừ. nói là tên Thái Thú Tàu thì đúng hơn đó internet người ta đã lan truyền ờ, từ ờ, năm 2019 nói là Nguyễn Phú Trọng đó là tức là tên Hoàng Vi đó. tên thật của nó là Hoàng Hoàng Vi nó là con của ông Hoàng Văn Hoan Hoàng Văn Hoan mà sống ở bên Tàu nó là tên Tàu giặt tàu ừ. làm sao nhờ nó giải quyết được bởi vì người ta không có lạ là là giặc tàu á mình gọi giặc tàu đó tại vì giặc tàu nó đang chiếm rồi là ải nam quan nè nó cướp ải nam quan nè nó cướp thác bằng dốc nè nó cướp hoàng sa nè nó cướp một phần trường sa là đảo gạc ma nè Thấy không nó cướp là núi đất là núi đảo sơn nè nó cướp rồi là trên đường biên giới mà đường biên giới nó cướp một một ngàn cây số gần một ngàn cây số ở đường biên giới đó thành ra mình kêu dạch tàu là vậy đó mà cái chế độ này nó chưa bao giờ nó dùng cái chữ dạch tàu nó không dám kêu Trung Quốc nữa Đấy không? nó không dám kêu Trung Quốc nữa nó không dám kêu tên nước nữa nó nói là tàu lạ hễ mà tàu của Trung Cộng đó mà nó đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam đó, thì nó nó chỉ dám nói là tàu lạ thôi hoặc là nó nói là tàu nước lạ Đúng chứ bao giờ nó dám nó dám dùng cái chữ mà tàu Trung Quốc mà đâm chìm tàu Việt Nam chuyện nó không bao giờ có xảy ra Đúng không không phải là nó sợ hãi tại vì nó nó là một tên thá thú của giặc tàu thì nó phải phục vụ cho người tàu thôi nó phục vụ cho giặc tàu Đúng không thành ra chúng ta không có lạ gì là không bao giờ nó dám kêu gọi là tàu trung quốc đâu Đúng không tàu trung quốc không? gọi là đụng tàu việt nam đâm chìm tàu việt nam tàu trung quốc bắt ngư dân của việt nam đem về trung quốc rồi đòi tiền chuộc mấy năm trước kìa rồi tàu trung quốc gọi là cướp hải sản đúng không hải sản đánh cá được của tàu Việt Nam. Nó ăn cướp luôn. Mà không bao giờ ai dám nói đến tàu tàu Trung Quốc. Nó sẵn sàng nó vẽ một cái đường lưỡi bò. Đúng không? Để mà nó nói tất cả đó là biển của nó. Đó. Biển của nó. Dân mình vừa ra ngoài đụng đường lưỡi, lưỡi bò là nó bắn liền. Đúng không? Nó đuổi, nó rượt mà nó bắn nhiều một, mấy năm trước á, cả chục năm trước là nó đã giết biết bao nhiêu người ngư dân của mình có một cái tàu nó còn bị bắn gọi là trên 400 vết vết đạn 400 vết đạn kính quan như vậy mà cái thằng Nguyễn Phú Trọng nó giận thờ thôi nó không một một tiếng mà đá động à, đến thằng Trung Cộng mà cái thằng Nguyễn Phú Trọng đây đó nó kinh hoàng lắm khi mà nó qua bên tàu đó nó ký những cái hiệp ước hiệp thương mại gì với tụi tàu đó nó cho đài truyền hình VTV1 cô sướng ngôn viên đọc những bản tin đó đó mà trên đó đó để lá cờ sáu ngôi sao trời trúng cộng nó có năm ngôi sao rồi à nó có năm ngôi sao thôi nó vẽ thêm một ngôi sao nữa thành sáu ngôi sao để nó muốn Việt Nam mình trở thành một ngôi sao thứ sáu Đúng không? thì bốn ngôi sao đại khái là bốn cái nước nhỏ Đúng không? mong hồi mãn tạng bây giờ thêm một cái nước Việt Nam nữa thành một cái ngôi sao thứ sáu nữa ngôi sao lớn á, thì người, nó gọi là ngôi sao à, à, đại hán đó. ngôi sao lớn nó tượng trưng cho đại hán cùng bốn ngôi sao nhỏ là mông hồi mãn tạng bây giờ cộng thêm việt nam nữa là ngôi sao Thứ sáu và khi cái ông mà tập cận bình đó chủ tịch nước tổng bí thư ở bên uh, trung quốc trung trung cộng đó, qua bên Việt Nam thăm thì chính cái thằng Nguyễn Phú Trọng nó đưa những em bé cầm những lá cờ sáu ngôi sao để mà chào đón cái tên Tập Cận Bình. Đó là sự thật. Quý vị cứ vô Google ha, quý vị đánh cờ sáu ngôi sao, cờ cờ Trung Cộng sáu ngôi sao, Trung Quốc sáu ngôi sao quý vị sẽ thấy những em bé Việt Nam vẫy lá cờ sáu ngôi sao. Quý vị sẽ thấy uh, VTV xứ ngôn viên nói chuyện với cái lá cờ sáu ngôi sao chứ không phải là mình năm ngôi sao đâu sáu ngôi sao trời đất ơi chứng tỏ rằng là nó muốn Việt Nam sẽ trở thành của Trung Quốc này. bởi vì đó, bởi vì cái cờ đỏ sao vàng là cái cờ của tỉnh Phúc Kiến Thấy không? hồi xưa thì người ta biết về uh, lã bất vi lã bất vi là một cái tên gọi là tên tàu thì nó có một cái truyền thuyết đó là người ta hỏi ông lã bất vi đó là làm sao để mà làm giàu nhất thì ông lã bất vi vẫn ông nói muốn làm giàu nhất đó là chỉ có cách là buôn vua buôn bán đó, buôn bán vua đó là giàu nhất hiểu không là mình mua được cái người đó là vua thì tự nhiên là sẽ trở thành giàu nhất tại vua có quyền lực mà thấy không thành ra thì tự nhiên là quyền lực thì nó sanh ra tài sản nữa. Thấy không nắm đầu thằng vua là kể như cái nước việt nam đó nó nó cung phụng cái nước tàu à. thành ra tiền bạc nó nó mới chạy về tàu mình nắm đầu cái thằng vua là mình mình điều khiển hết tất cả thôi thành ra cái thuyết vương vua đó là cũng cũng, cũng đúng lắm chứ không phải không nếu mà nắm được vua là, là trở nên giàu có nhất ừ. thì ngày hôm nay chúng ta bị cái vấn đề đó mình bị hai cái ông vua một cái ông vua là hồ chí minh không cái, đó một cái cái ông vua thứ hai đó là nguyễn phú trọng Hồ Chí Minh là một tên giặc tàu, gián điệp giặc tàu. không? Trở thành chủ tịch nước của Việt Nam. Trở thành tổng bí thư của Việt Nam. không? Trở thành một người quyền lực nhất. không? Để mà ký hiệp định Geneva với thằng Pháp là do ý của giặc tàu đó. Nó muốn chia hai cái lãnh thổ của mình bởi cái Hiệp định Geneva 1954 vào ngày 20 tháng, Tây tháng 7, đất nước mình bị chia ra làm hai để mà hai anh em ruột thịt với nhau, cùng là đồng bào với nhau mà sâu xé rồi là nồi da sáo thịt đó, đánh nhau để chết cả 3 triệu người. Thấy không? Hồ Chí Minh lên là làm cái cuộc cải cách ruộng đất liền. Cải cách ruộng đất chết cả 500 ngàn người cải cách ruộng đất kinh hoàng thế tại vì nó chủ trương nó ờ, thà giết làm 10 người còn hơn bỏ sót một người chủ trương thứ hai của nó là là trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận rễ đó là chủ, chủ trương của giặc tàu chứ làm gì mà có người Việt Nam mà làm một tàn nhẫn như vậy không có một người Việt Nam nào mà tàn nhẫn gọi là muốn giết chết tất cả những người trí thức của mình những người trí thức là những người tài giỏi của đất nước mình tại sao mình phải đào tận gốc tróc tận rễ trí phú là những người giàu có cũng phải đào tận gốc tróc tận rễ nữa nếu mà mình người việt mình đâu có điên mà làm chuyện đó chỉ có thằng giặc tàu á nó mới ép nó mới kêu hồ chí minh là phải thực hiện cái điều đó Tại hội giết binh là gián điệp của giặc Tàu, thành ra phải thực hiện trí phú địa hào, đào tận gốc, chắc tận rễ. Không? Địa chủ rồi, giàu có rồi, tiêu diệt hết. Bởi vì mới có 500 ngàn người chết. Không? Cái giặc Tàu nó, nó mang rợ lắm. Tại vì nó đã từng từng đô hộ Việt Nam một ngàn năm rồi. Một ngàn năm Việt Nam làm nô lệ cho giặc tàu bài ca của Trịnh Công Sơn còn đó lịch sử cũng còn đó chứ không phải là tự Trịnh Công Sơn đặt ra lịch sử Việt Nam nói là ngàn năm người Việt Nam bị đô hộ bị giặc tàu thành ra ông Trịnh Công Sơn ông mới viết như vậy không? bây giờ ai bài ca đó ai cũng biết mà một ngàn năm đô hộ giặc tàu một ngàn năm nô lệ giặc tàu một trăm năm đô hộ giặc tây hai mươi năm nội chiến từng cái bây giờ cái vụ đó là ai cũng biết khi mà cô khánh đi cô cô cô cô đến cô ca là cô bị trích còi á là dám ca những cái bản mà nó cấm hát phải không thành ra mà quý bà con cô bác mà nối đến giặc tàu là nó sợ lắm tại vì giống như là quý bà con mà kỵ húy á, đã làm điều tầm bậy đó thành ra nó bắt vô tù là vậy mấy người chống giặc tàu mà biểu tình chống giặc tàu nó còn đạp vô mặt nữa cái hình ảnh đạp mặt nữa mình cũng có mà Thấy không? đồng bào đi biểu tình thì nó đạp vô mặt thấy không thì nó không quay nó không phải là thằng thái tú tàu thì nó là ai cái thằng Nguyễn Phú Trọng đó nó là thái thú tàu đó tên đó là Hoàng Vi đó bây giờ người ta khui ra cái lịch sử như vậy nó con của Hoàng Văn Hoan nó là vậy Hoàng Văn Hoan đang sắp bắt đầu bây giờ mà nhờ nó nhờ nó cứu giúp đồng bào người Việt nó là nó thờ ơ rồi mà cái thằng phạm minh chính mình cũng nghi ngờ lắm nha phạm minh chính mình cũng nghi ngờ lắm đó. nó là cũng là một tên giặc tạo không phải đó. nó đâu biết thương xót đồng bào mình đó. Dạ. tại vì nó là những cái thằng tham quan mà thằng tham quan đó thì nó đi chung với nhau bởi vì nó đi qua mỹ đó, mà nó biết rồi nó biết là thằng Tô Lâm là nó ăn bò giáp vàng 51.000 đô la mà nó dẫn rồi là rủ thằng Tô Lâm đi chung với nó. Nó phe đảng với nhau mà. Là mình biết thằng Nguyên, thằng Phạm Minh Chính này là hết xài rồi. Ừ. Ừ. Tại sao tôi không làm gì được Phạm Minh Chính? Nó không làm gì được Tô Lâm, nó không bỏ tù được Tô Lâm về cái tội tham nhũng. Nữa. Nói tiền đâu mày có. Mày mà lấy công quỹ 51.000 đô la mày cũng bị tội như thường. Mày ăn xài mà quá trớn như vậy. Đúng không? Mình phải xử nó chứ. Đúng không? Mà nó đâu có xử tao Lâm đâu. Tao Lâm vẫn còn làm bộ trưởng mà. Bộ trưởng công an mà. Mà vụ ăn bò giác vàng nữa. Cả thế giới người ta cười, người ta khinh. Mà nó khổ một cái đó nó gây nhục cho cho toàn dân luôn hỡi mà người Việt Nam mà ra ngoài hải ngoại là bị khinh yeah. khinh vì, vì những cái tên cầm quyền đó người ta dòm người ta biết chứ người ta khinh chứ thôi cảm ơn quý anh chị đã nghe nha mình nói chút xíu mình đã khang tiếng rồi ừ.